thực hành thiết thực cụ thể giúp khắc phục tập luyện phương pháp tập gym đúng chuẩn duy nguyễn thol à, xin chào các bạn đến với blog tiếp theo của duy cũng là chủ đề ngực luôn thì ngắn gọn không làm mất thời gian chương trình hôm nay là duy sẽ chỉ các bạn cái phần mà cách tập để dày cái mặt cách tập để bị dày từ phía trong dày phía trong ok vậy cái tông này sao được gọi là vậy có bạn tập á nó dậy phía ngoài đây cái tông nó lạnh xẹp rồi à. nó lép mà lép cái thương luôn á vậy thôi khi bạn để tay bạn phanh lại nữa nó cái đường à, rãnh nó tiền cơ mà cái đường rãnh nó hẹp à, hẹp xíu là ok rồi tất nhiên có những người cơ địa người ta ngực người ta kiểu này người ta kiểu kia không có bàn mà nhưng mà quan trọng vấn đề ở đây á là chúng ta tập để ngực trong chúng ta nó dày và khe ngực chúng ta nó khích vậy thì chúng ta tập như thế nào đầu tiên lý thuyết để cho cái phần cơ ngực dày và ngực cong khích á thì à, các bạn cần phải tập làm sao để cho cái cơ ngực của bạn nó đẩy vô trong nhiều nó ép nhiều nhất có thể cái nào mà đẩy ép được là tôi tập vậy thôi nha thì để ở trong cái tại hình chúng ta đó có hai cái kỹ năng tập để tác động cái phần này đó là dumbbell press và dumbbell fly tất nhiên dumbbell press là vẫn vào các bạn nhưng mà ở dumbbell press Đấy. phép là gì nè đẩy lên vậy nè phải không còn nhìn tiếp theo nó dẫn vô phải không nó dẫn vô đó cái này nó dẫn vô nhưng cái này nó thích hơn được xíu đó nó vô hơn được xíu á dù như này là vô tám cái này vô chín đó thì cái động tác trong fly là một cái động tác một cái động tác nó ăn vô trong và hầu như bạn fly là cũng vậy cả picture fly là cable fly hay là đừng fly nó đều tác động tốt đến cơ ngực trong và trong chủ đề ngày hôm nay duy sẽ chỉ các bạn cái cách mà chúng ta bài nó ăn trong dày nhất một cái nguyên tắc bất di bất dịch là để cho ngực dày chúng ta tập nặng vậy nó mới đau chứ nên fly nặng rất khó fly nhẹ nó làm gì fly động tác ở ngoài ép vô chứ là fly còn ở dưới đẩy lên chứ là press bữa nay không là chương trình chỉ các bạn tập mà là chương trình phân tích để các bạn đạt hiệu quả tối đa trong bàn fly để gặp trong các bạn nó vậy. khi bạn fly nặng thì bạn phải dùng cái cơ chế press bạn gian qua đúng không tôi ăn gian làm sao đó để tôi được khối lượng tạ gần như press nhưng mà tôi dùng cái cơ chế fly fly là ép, fly là ép, ép, ép vô đúng không vậy thì khi fly bạn nhớ cho mình một cái nguyên tắc cùi chỏ tức là cái tay mình không bao giờ được thẳng vậy cái này ngắt co một chút xíu cũng không được nữa mình đang lay nặng để cho mình vô một trong chứ không phải mình lay làm màu trong những cơ chế cường độ cao drop set gì đó super sạc gì đó nghe chứ nguyễn là vẫn tập một chiến binh à, chứ không phải tập để làm minh tinh nó khác rồi đầu tiên lay nặng cách để tập hay khi mình nằm ghế ngang này nó vô nguyên cái ngực luôn đúng không lên thì dùng cây giấy press để lên cái đầu rồi sau đó lai ăn vàng lật ra này không hạ xuống này từ từ nha từ từ cho mấy mẹ gãy tay chết ngắt đó thấy chưa đây là vị trí ok nhất rồi đó rồi nét là nè nhìn là ép nè ép được không khó lắm nhìn cái kỹ nha ép nè đó cái cho nó vô gần nhau mình kìm lại đó xong mình chuẩn bị mở rồi đó nè mở ra là nhả của trỏ trước mở ra mà lên nhớ ở động tác mở để cho toàn bằng nhả của trỏ trước nè động tác là của trỏ như đang vậy nhã là cái để cho hướng tạ chứ không phải là buông cái tay dằn ra của trỏ để chịu nổi vậy tay đường tay mà vai đường vai rồi nhả của trỏ trước đó nhả này nhả nhả động tác nhả tạ cực kỳ quan trọng dày đúng không Nhả của tỏ đồng đồng đồng phần với bằng ưỡn ngực lên ưỡn ngực lên dẫn cái giò cao lên ha bạn thấy gì được qua động tác này nó khó hơn press thế cái này nó khó hơn press press mình ok tôi đẩy tôi, tôi đơn giản chẳng qua tôi nặng còn gấp like là nó mang cái gì đó nó phiêu phiêu nó một cái trình cao hơn fast rất là nhiều là nặng nhưng là nhẹ không nói thấy không nên á khi fly làm sao để cho được trong giày chúng ta phải dám bỏ là một tròn một một hai buổi để ta chơi fly như vậy nói chung bạn nào cuồng dumbbell á thì ngực bạn sẽ đẹp hơn so với cùng ba beo cái đó nghiêm túc mà nói nha tại vì beo nó khó tập rất là nhiều nhau nó rất là nguy hiểm nó free way tuyệt đối nó khó hai tay bảo đều mà tập thấy cũng má méo nữa mà cái chuyện lực hai tay không đều thì thôi đó là câu chuyện khác ai cũng bị thôi không các bạn nãy giờ là di chuyển cục tạ nhẹ đúng không là 15 kg em lấy cho anh cục 25 kg ra biểu diễn cho em em thì chứng minh mà fly nó nó là nặng nó nhẹ đâu và ờ, mở ra quan trọng là quan trọng nhất cái tay sao chạy mẹ nó đây là di chỉ các bạn cái gì nó ai cũng đúng rồi nè đúng không nặng mẹ phải thủ chứ ba để tay chết sao rồi like dạ. đó đúng rồi quan trọng là nó dùng cơ chế play play là ép từ ngoại không vô cô chó sao kệ bà đó không quan trọng Yeah! đó vậy đó ok chưa ha hết chưa chăn hết cỡ luôn chăn chăn chăn đó thấy chưa lên bao chữ phí luôn em lên 40 luôn không hả còn nào muốn like 50 không 50 của người đỡ nha đó like là vậy đó bạn like nặng là like vậy đó nha còn mấy bạn like một hai ba kg 10 kg đổ lại thì bạn múa múa thẳng cái tay để cho đẹp vậy thôi giống vô chơi bài đó là mất thời gian đó cái đó gì đó nghiêm túc ngực chúng ta nó phải vậy bạn nghĩ à ngực nó phải đẹp đủ bốn bộ phận nó mới đẹp đó thứ nhất này dày thứ hai trong dày thứ ba dưới dày và thứ tư trên đầy ở giữa khó quan tâm mà bạn tập bốn cái chỗ đó mà giày tôi chưa thấy nào bị lõm ở giữa hết rồi khi nhỏ nó nằm sắp quá bị cán cái đinh <laughs> nhớ nha là khó lắm mỗi một bài tập nó sẽ cho chúng ta một cái tác dụng riêng một cái ý nghĩa riêng chúng ta phải khai thác và chúng ta còn phải hiểu được bài tập đó giúp tôi cái gì và tập cái bài đó tôi bị rủi ro hay không và tập cái bài đó có đáng hay không nữa quan trọng là chúng ta phải tinh thần chúng ta là phải những chiến binh gamer quả cảm trong phòng game bất tử trên đường đời ý chí không bao giờ cũng cả lên huy ta vô Còn nặng quá vậy hối hận rồi đó cái mẹ rồi có nào mình chơi hơi lố không em chúng ta thấy tao rung rung rồi đó clip nhận cái xe đi mấy em chúc các bạn thành công nha chúc các bạn thành công hãy fly nắng còn đứng veo để cho dày ngực trong Right, yeah. trên vòng tròn lương xa chia đời em xa bốn góc ưu phiền anh chỉ xin được chiếm lấy một miền một phần nhỏ đủ quyền anh ngự chi anh sẽ